Khi nói về bảo hiểm, đó là trách nhiệm của chúng tôi, còn quyết định tham gia là do quyền ở bạn. Và hiện tại bạn đang còn khỏe, đang còn trẻ, bạn làm ra thu nhập, làm ra đồng tiền để đem về lo cho cuộc sống gia đình. Và nói một cách khác là gia đình của các bạn đang sống phụ thuộc vào nguồn thu nhập của các bạn hay là sống phụ thuộc dựa trên cái sức khỏe của bạn. Và nếu một ngày bạn không còn khỏe nữa thì gia đình của bạn phải sống dựa vào đâu? Và ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ như thế nào? Xin mời các bạn hãy theo dõi đoạn clip sau nhé. Khi bạn đang gặp rủi ro trong cuộc sống Người cho bạn 100 ngàn Đó là bạn bè Người cho bạn 1 triệu đồng Đó là người thân Người cho bạn 10 triệu đồng Đó là người nhà Còn người cho bạn 500 triệu đồng Không ai khác Đó chính là Bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm nhân thọ cho bạn 500 triệu đồng tham gia bảo hiểm nhân thọ ngày hôm nay để được bình yên trong tâm trí và thanh thản trong tâm hồn đặc biệt đừng bao giờ ngăn cản người nhà mình tham gia bảo hiểm bởi vì bạn không thể chi trả nợ cho họ được đâu qua đoạn clip vừa rồi thì chắc hẳn các bạn cũng đồng ý với ảnh Bảo hiểm nhân thọ là một người bạn chi kỷ, người bạn trung thành Không bỏ rơi ta giữa lúc tối tăm của cuộc đời Và cuộc sống này các bạn đều không biết trước điều gì Những rủi ro bất ngờ ập tới thì nó không đợi bạn giàu có Hoặc không đợi bạn có nhiều tiền Hay là bạn đã tham gia bảo hiểm nhân thọ thì nó mới tới với bạn Chính vì vậy ngay từ hôm nay bạn có thể tiết kiệm 10 đến 20 phần trăm thu nhập của mình để bảo vệ trăm phần trăm thu nhập của gia đình và đó là một việc cần bạn phải suy nghĩ thật là chín chắn và nghiêm túc mình chúc tất cả mọi người sẽ sớm có giải pháp để bảo vệ tương lai cho gia đình mình ngày càng tốt đẹp và phồn thịnh hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những clip sau.